Música rồi một chiều chợt nhớ quê hương nghe em hát dân ca xứ nghệ câu hát ru như một thơ

con nghèo lắm người sông quê ai đi xa mồ đó nghe thân thương như dòng sông thuở nhỏ ai là ai quen sao nữa không về anh cứ đùa em nọ cho và nọ lấy sao mềm lòng ngồi hát để anh khúc dân ca có tư trong máu thịt không thể rối lòng làm sống dậy một hồn quê tôi bia tăng em bơi ca lần đầu gặp gỡ bởi chia xa không nói được đến lời nhưng điều vì theo anh về mãi mãi anh tự mơ hồ dặm lá là ai quen sao nữa không quên anh cứ đùa em nọ cho và nọ lấy sao mềm lòng ngồi hát để anh nghe không dân ca có tư trong máu thịt không thể dối lòng làm sống dậy một hôn quê tôi viết tặng em bài ca lần đầu gặp gỡ bởi chia xa không nói được nên lời những điều bi theo anh về mãi mãi anh cứ mơ hoài điều vì dặm lá dặm là